Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Thẩm phán suốt đời có phù hợp với thể chế chính trị độc đảng tại Việt Nam hay không? Vào ngày 14 tháng 12 năm 2020, Tòa án Nhân dân tối cao phối hợp cùng Liên minh châu Âu và chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo báo cáo đánh giá 5 năm thi hành luật tổ chức Tòa án Nhân dân 2014. Theo Điều 74 của Bộ Luật hiện hành nhiệm kỳ của thẩm phán là 5 năm. Trường hợp được bổ nhiệm lại hoặc bổ nhiệm vào ngạch thẩm phán khác thì nhiệm kỳ tiếp theo là 10 năm. Đây là hình ảnh tránh án tối cao Nguyễn Hòa Bình trong phiên tòa giám đốc thẩm xét xử y án tử hình Hồ Duy Hải hồi tháng 5 năm 2020. Dự thảo đề nghị sửa đổi theo hướng bổ nhiệm suốt đời nhằm tạo điều kiện cho thẩm phán trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng xét xử. Luật sư Đặng Đình Mạnh nêu quan điểm của ông có ứng dụng Facebook với đài FA về việc này như sau. Tôi rất tán thành với đề xuất bổ nhiệm thẩm phán suốt đời như là một trong các biện pháp cải cách tư pháp tại Việt Nam, theo hướng đảm bảo tính độc lập xét xử của các thẩm phán. Tuy nhiên, vẫn phải hiểu rằng chỉ trong phạm vi ấy thì vẫn chưa đủ mà phải có các biện pháp cải cách đồng bộ. Có thể kể như bãi bỏ các cơ chế phi pháp luật đang can thiệp sâu vào quyết định của các thẩm phán như chỉ đạo của Ban Nội chính, cơ quan đảng và họp duyệt án đảm bảo đãi ngộ vật chất xứng đáng để thẩm phán không còn bận tâm tới mối lo cơm áo gạo tiền, chi phối cuộc sống, chi phối vào các quyết định xét xử của họ, cấm tham gia vào các đảng phái chính trị. Điều này sẽ giúp thẩm phán đưa ra các quyết định khách quan, chỉ tuân thủ pháp luật, không bị tác động, chi phối bởi lợi ích đảng phái chính trị. Tại buổi hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Tòa án Nhân dân tối cao Ngô Văn Nhàn đồng tình với đề nghị bổ nhiệm thẩm phán suốt đời, nhưng trước hết áp dụng đối với đối tượng là thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao do Quốc hội phê duyệt, Chủ tịch nước bổ nhiệm. Giáo sư tiến sĩ Lê Hồng Hạnh, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý thuộc Bộ Tư pháp cũng cho rằng nên bổ nhiệm suốt đời đối với thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao và thẩm phán cấp cao khác. Ông Hạnh nhấn mạnh về việc Hiến pháp Hoa Kỳ ngay từ khi soạn thảo đã đề nghị quy định bổ nhiệm thẩm phán suốt đời là do quyền lực nằm ở cơ quan hành pháp nhiều hơn là cơ quan lập pháp và tư pháp cơ quan hành pháp có nhiều ảnh hưởng đối với việc bổ nhiệm thẩm phán. Do vậy, nếu bổ nhiệm theo nhiệm kỳ thì sự chi phối đó sẽ nhiều hơn. Đây là hình ảnh trong phiên xử kín Chủ tịch thành phố Hà Nội ông Nguyễn Đức Trung, ông Trương Việt Toàn thẩm phán và là chủ tọa phiên tòa đã xuống tận ghế dành cho bị cáo để bắt tay, vỗ vai thân mật với ông Trung. Luật sư Nguyễn Hoàng Duyên từng có 7 năm làm phó khoa trưởng Lincoln Short đã nói với đài tiếng nói FA về việc bổ nhiệm thẩm phán ở Hoa Kỳ như sau. Trong hệ thống tòa án liên bang cũng như tiểu bang, khi một vị thẩm phán được bổ nhiệm thì nhiệm kỳ của họ là suốt đời. Nhưng vì 50 tiểu bang nó có những cách khác nhạc nhau cho nên có một vài địa phương của các tiểu bang thì quan tòa cũng có nhiệm kỳ. Ông quan tòa hết nhiệm kỳ cũng phải ra ứng cử trở lại. Khi đã được bổ nhiệm làm quan tòa trong tòa án liên bang từ cấp thấp nhất là quận cho đến cấp cao hơn nữa gọi là cấp cao, tức là tức có tối cao, pháp viện thì cũng là suốt đời. Việc bổ nhiệm thẩm phán suốt đời nó có từ thời lập quốc, từ thời vị tổng thống đầu tiên là George Washington. Sở dĩ có khái niệm thẩm phán suốt đời là vì Mỹ có tam quyền phân lập rất rõ ràng. Tòa án vô cùng độc lập với hành pháp và lập pháp. Cho nên nếu bổ nhiệm một ông thẩm phán mà hết nhiệm kỳ lại phải đi tìm việc khác thì nhiều khi chính cái tương lai chính trị của ông sẽ ảnh hưởng tới phán quyết của ông. Luật sư Duyên cũng giải thích thêm rằng một vị thẩm phán được bổ nhiệm suốt đời sẽ không phải lo lắng cho công việc trong tương lai, không cần phải lấy lòng ai để mưu cầu cá nhân khi hết nhiệm kỳ. Việc của họ là bảo vệ danh dự cho chính bản thân họ bằng cách làm việc theo đúng hiến pháp và pháp luật của Hoa Kỳ. Tuy vậy, bổ nhiệm thẩm phán làm việc suốt đời cũng có mặt hạn chế, đó là có thể có quan điểm của họ sẽ không còn phù hợp và có những phán quyết lạc hậu trong một xã hội thay đổi chóng mặt về mọi mặt như hiện nay.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 đó là thực tiễn được luật sư Phạm Công Út phân tích với đài RFA vào tháng 11 năm ngoái khi ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khẳng định với cử tri thành phố Hồ Chí Minh rằng luật pháp không để oan sai nhưng cũng không để lọt tội phạm. Tất cả mọi việc phải làm theo pháp luật, nếu không có chứng cứ thì không thể buộc tội. Trả lời báo chí trong nước, chính ông Lê Hồng Hạnh, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý thuộc Bộ Tư pháp cũng xác nhận thẩm phán ở Việt Nam chưa thực sự độc lập. Họ thường xuyên phải xin ý kiến chỉ đạo từ cấp ủy, xin ý kiến cấp trên khi xét xử. Nếu không xin ý kiến cấp trên, án bị hủy thì thẩm phán mất thi đua, ảnh hưởng chuyện tái bổ nhiệm. Chuyện độc lập tư pháp được cho là rất cần thiết trong cơ chế chính trị độc đảng hiện nay ở Việt Nam bởi Điều 4 Hiến pháp đã đặt Đảng Cộng sản vào vị thế siêu quyền lực. Điều 4 của Hiến pháp năm 1980 đã khẳng định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội Điều 4 của Hiến pháp Việt Nam năm 1992 xây dựng trên cơ sở Điều 4 Hiến pháp năm 1980 chỉ bỏ đi từ duy nhất sau khi chủ nghĩa Cộng sản ở Đông Âu sụp đổ. Phương thức lãnh đạo của Đảng ảnh hưởng rất lớn đối với tòa án và chính quyền cũng như chi phối mạnh tòa án với vai trò bổ nhiệm, tái bổ nhiệm thẩm phán. Luật sư Nguyễn Hoàng Duyên kết luận như sau, Việt Nam muốn bổ nhiệm thẩm phán suốt đời như Hoa Kỳ thì điều đầu tiên là Việt Nam phải có tư pháp, hành pháp và lập pháp hoàn toàn độc lập với nhau. Đây là hình ảnh tối cao pháp viện của Hoa Kỳ với 9 vị thẩm phán. Về nguyên tắc, các thẩm phán phải hoàn toàn độc lập và xét xử trên cơ sở luật pháp thì mới đảm bảo được sự công tâm, công bằng. Không thể có một nền tư pháp độc lập khi các thẩm phán vẫn là công chức nhà nước, thậm chí là đảng viên. Báo chí trong nước nêu rằng có đa số ý kiến bổ nhiệm thẩm phán suốt đời. Và ông Phạm Công Hùng, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, đã nói với báo pháp luật online như sau. Bổ nhiệm suốt đời nhiều cái lợi. Quá trình công tác đã qua, tôi nhận thấy nếu bổ nhiệm thẩm phán suốt đời thì sẽ có thêm nhiều cái lợi cho hoạt động xét xử và cho người dân. Thứ nhất, thẩm phán là chức danh tư pháp do Chủ tịch nước bổ nhiệm để làm nhiệm vụ xét xử. Nói cho cùng thì đây là một nghề, mà nghề thì cần có tính ổn định lâu dài. Mỗi lần làm thủ tục tái bổ nhiệm rất mất thời gian, công sức. Thực tế, ít có trường hợp nào được tái cử bổ nhiệm đúng thời hạn khi hết nhiệm kỳ mà thường kéo dài thêm vài tháng. Như vậy, trong thời gian chưa được tái bổ nhiệm thì thẩm phán hết nhiệm kỳ không được tham gia xét xử, giải quyết án. Án bị tồn động kéo dài mà không phải lỗi của thẩm phán hay được đương sự sẽ phải ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của đương sự. Mặt khác, không biết gọi thẩm phán đang chờ quyết định tái bổ nhiệm là gì. Thứ hai, hiện nay có rất nhiều chế tài xử lý thẩm phán vi phạm công tác xét xử hay vi phạm pháp luật như luật tổ chức tòa án nhân dân, luật cán bộ công chức, quyết định số 120 của chính án tòa án nhân dân tối cao. Trong nhiệm kỳ mà thẩm phán có vi phạm thì có thể bị xử lý dừng nghiệp vụ hay cách chức bất cứ lúc nào, do đó sẽ loại trừ được lo lắng thẩm phán lạm quyền mà không có biện pháp chế tài. Đây là hình ảnh nguyên tránh án tòa án nhân dân tối cao Trịnh Hồng Dương, người bị mất chức vì câu nói thẳng thắn trước Quốc hội là ở nước ta án dân sự xử thế nào cũng được. Thứ ba, việc bổ nhiệm thẩm phán suốt đời sẽ tránh được tư tưởng an toàn nhiệm kỳ, sợ mất lòng mà ảnh hưởng đến tính độc lập xét xử. Bởi lẽ vụ việc tái bổ nhiệm thẩm phán hay không phải có ý kiến của cấp ủy địa phương. Do đó, nếu sắp xếp nhiệm kỳ mà đang giải quyết vụ án nào có sự tác động từ bên cấp ủy địa phương thì cũng rất khó độc lập xét xử. Hiện nay, thẩm phán trung cấp xử án hành chính, triệu tập người bị kiện như chủ tịch tỉnh đến tòa trong vụ án hành chính là cực kỳ khó tiếng nói của người bị kiện lại có trọng lượng đối với việc tái bổ nhiệm của thẩm phán thì liệu rằng thẩm phán có còn được độc lập và khách quan hay không? Còn bà Nguyễn Thúy Hiền, nguyên Phó tranh án Tòa án Nhân dân tối cao thì nói, loại bỏ được áp lực khi tái bổ nhiệm. Mỗi lần tái bổ nhiệm phải theo trình tự, thủ tục khiến thẩm phán có nguy cơ phải chịu áp lực nhất định. Những áp lực này có thể dễ tác động vào công tác xét xử của thẩm phán. Theo tôi, bổ nhiệm suốt đời sẽ tránh cho thẩm phán được những áp lực này cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến tính chất độc lập xét xử. Tất nhiên khi ấy cần lưu ý tăng cường trách nhiệm thẩm phán. Thẩm phán phải rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp để việc xét xử được chuẩn mực. Và thẩm phán làm sai thì phải chịu trách nhiệm, làm sai sẽ mất chức danh thẩm phán. Luật sư Nguyễn Sơn Lâm, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh thì nói như sau: Cần quy định nếu vi phạm thì ra khỏi ngành. Theo tôi nên sửa luật tổ chức tòa án nhân dân luật tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân và các luật liên quan theo hướng quy định thẩm phán kiểm sát viên bổ nhiệm chức danh này suốt đời. Đây là hình ảnh thẩm phán Trương Việt Toàn, chủ tọa phiên tòa Đồng Tâm đã tuyên tử hình hai người con trai cụ Lê Đình Kình. Bởi lẽ đã có đủ điều kiện làm công tác truy tố, xét xử thì bổ nhiệm một lần cho phù hợp và Đỗ tốn kém nhiều mặt. Luật cần quy định rõ ràng tiêu chuẩn bổ nhiệm và miễn nhiệm cách chức. Muốn làm được việc này thì phải có sự chuẩn bị, có lộ trình các quy định phải chặt chẽ từ khi bắt đầu tuyển chọn người vào ngành. Đối với việc bổ nhiệm thẩm phán suốt đời, theo tôi, phải có các quy định theo hướng nếu vi phạm thì không được làm thẩm phán và cho ra khỏi ngành. Bởi hiện nay, việc kỷ luật đã bị ràng buộc bởi luật công chức, luật lao động, tuổi nghỉ hưu. Thế mới có chỉnh tình huống có người bị mất chức danh thẩm phán nhưng không thể cho nghỉ, vẫn làm việc trong ngành tòa án nhưng không biết làm việc gì. Điều này tạo ra tâm lý không thoải mái